Chào tất cả anh em nhé Ở cái video này ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em trò chơi đó là trò chơi bông bụng thật ra là anh em cũng rất là ít những cái đồ chơi mà để anh em chơi được bịp cái bông bụng này thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái ờ, cách anh em chơi bông bụng bịp đánh bông bụng mà anh em ờ, sử dụng cái bộ đồ chơi báo dung anh em biết được ở trong cái ờ, nắp với cái dĩa thì có cái mặt nào của cái hột bông bụng cũng uh, xin phép giới thiệu luôn cho anh em đây chính là cái cái bông vụ hột uh, báo dung anh em nhé bông vụ hột báo dung thì cái hột báo dung này nó chính là cái ờ, hột báo dung 6 mặt anh em nhé Đấy, hột báo dung 6 mặt thì uh, báo dung 6 mặt nó nó như thế nào đấy thì anh em nào mà đã chơi cái uh, bầu cua hay tài xỉu cái bằng cái trò chơi uh, bông vụ à bằng bằng cái trò chơi báo dung này Đấy, báo dung ờ, sáu mặt này thì anh em biết được sơ qua về cái ờ, báo dung sáu mặt này đấy thì cái báo dung sáu mặt này khi anh em đưa vào trong cái hột uh, ờ, bung vụ ấy thì nó sẽ chỉ báo cho anh em là bốn mặt bốn mặt thì còn hai mặt không dung đấy, tại vì sao lại như vậy vì uh, cái cấu tạo của cái bộ hột bung vụ uh, nó khác với cả cấu tạo của cái hột uh, bầu cua hay là tài xỉu anh em nhé đấy bông vụ thì nó thành à, hình lục giác còn à, bầu cua với tài xỉu nó hình à, tứ giác rồi đấy thì nó sẽ hai mặt của nó sẽ không báo được đấy là do vì cái cấu tạo của cái bộ hột anh em nhé đấy thì cái bộ hột này anh em đi chơi bông vụ hay là anh em đi đánh bông vụ bịp thì anh em chỉ cần là sử dụng cái một cái hột bông vụ này thôi Đấy, chỉ cần một hột bông vụ và anh em cầm theo cái máy báo dung Đấy, đây chính là cái máy báo dung bông vụ anh em nhé thì uh, nó báo chính xác báo chuẩn xác cho anh em từng mặt của cái bộ uh, hột đấy anh em nhé từng cái bộ hột từng cái mặt của bộ hột luôn báo chuẩn xác cực kỳ đấy, thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái độ chuẩn xác của cái máy báo dung này khi anh em chơi bông vụ bịp anh em ờ, sử dụng cái ờ, báo dung bông vụ này <coughs> anh em ờ, đưa vào trong cái hột hột bông vụ này cho anh em đi chơi bông vụ bịp nó luôn luôn anh, anh em giành chiến thắng đấy thì anh em đến sân chơi thì uh, một là hột là của anh em hai là anh em có thể là đưa vào sân chơi đấy, cho người ta quay cái hột bông vụ này đấy, thì mỗi khi quay dừng hột bông vụ đấy thì cái mặt của hột bông vụ này nó nổi lên lúc nào đấy, nổi lên mặt nào thì nó sẽ báo dung cho anh em về cái máy này đảm bảo với anh em luôn báo dung chuẩn xác 100% trăm đó giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này đây nha anh em nhé thì à, tôi sẽ cầm cái máy này lên đây chính là cái máy báo dung bông vụ này đấy, thì à, cấu tạo của nó thì cũng chẳng có cái gì cả để mở ra cho anh em xem đấy có hai quả pin chạy bằng hai cái pin ờ, con thỏ này anh em nhé pin nhỏ đấy thì ờ, trước khi chơi thì anh em bật nó lên đấy bật nó lên nhé thì đây tôi sẽ ờ, để vào trong cái cái đĩa để vào trong một cái đĩa để dụ cho cái báo dung của nó xem nó có chuẩn xác hay không nhé đây còn đây chính là cái bảng cái bảng cái này là cái bảng gì cái bảng này là cái bảng mà báo dung của bông vụ anh em nhé thì tôi sẽ để đây và anh em theo dõi và xem là cái máy báo dung này nó báo dung có chuẩn xác hay không nhé ok Bây giờ tôi sẽ à, test cho anh em nhé ui rồi Đấy, một ngắn một dài một ngắn một dài là con 5 đúng không mở con 5 này đó đúng con 5 không anh em đấy tôi ờ, anh em thông cảm nhé tôi không biết uh, quay cái <laughs> một công cụ này đấy. không dung đấy, không dung là có mặt hai hoặc là mặt uh, anh em nhé đây không dung mật tứ và mật hai không dung mở cho anh em này đấy đúng không anh em rất là chuẩn xác đấy một dài một dài là gì à đâu một ngắn một dài một ngắn một dài một ngắn một dài là con uh, à, 5 con 5 đó ngũ đúng không một ngắn một ngắn là con tam này Đấy, tam không dung không dung là mặt hai hoặc là mặt tứ các anh em nhé đấy. đấy thì cũng ờ, nói luôn với anh em này khi nào mà anh em mà quay cái hôi công cụ ấy thì anh em có thể anh em để một lúc như này đấy cho cái máy bó rung nó rung hết đi rung hết cái lượt đầu của nó đi đấy nó sẽ rung như này tại vì là mình đung đưa cái hột công cụ này khi nào mình quay ấy, thì nó sẽ không rung nữa anh em nhé đấy như thế này lúc nào nó hết rung này thì anh em có thể quay nhé trời ơi một ngắn một dài là con năm này đó đúng không anh em một ngắn một dài đấy thì uh, đây chính là cái uh, bộ đồ chơi báo dung Đấy, bộ đồ chơi báo dung bộ đồ chơi báo dung uh, bông vụ Đấy, thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này để anh em về anh em chơi bông vụ bịp hay anh em đánh bông vụ thì uh, nó sẽ mang lại cái hiệu quả cho anh em là lên đến 90 đến 95 phần trăm anh em nhé Đấy thì uh, anh em nào mà muốn uh, sở hữu cái bông vụ này ấy, hoặc là bất cứ những cái đồ chơi gì Đấy, đồ chơi cờ bạc thì chỉ anh em có thể anh em alo với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình anh em nhé Đấy thì video này tôi làm đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em ờ, xem nhớ đăng ký kênh chào tạm biệt tất cả anh em